Theo tờ New York Times, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn ở Kherson trước cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine. Mặc dù chính quyền dân sự đã rút khỏi địa bàn. Hiện tại, các video trên mạng xã hội cũng như những thông tin từ những người nhà hoạt động có mặt ở Kherson đang cho thấy rằng tình hình hỗn loạn trong thành phố. Người buôn bán từ chối thanh toán bằng tiền rúp. Các văn phòng chính quyền thiếu các thiết bị thiết yếu và dân thường được yêu cầu mang theo tài liệu, tiền bạc, đồ dùng giá trị và quần áo để rời khỏi thành phố. Tuy vậy, các thông tin khó được xác minh một cách độc lập với Internet và các dịch vụ liên lạc khác ở Kherson gần như đã bị cắt đứt hoàn toàn. Nhưng ngay cả khi tình hình tại Kherson có vẻ ngày càng bất ổn, các quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đang ở lại, thậm chí là được điều động thêm để chuẩn bị chiến đấu tại thành phố thủ phủ của khu vực mà Nga đã tuyên bố sắp nhập cách đây chưa đầy 3 tháng. Ông Kirilo Burarovo, giám đốc Cục Tình báo Quốc phòng của Ukraine cho biết Nga đang đưa các đơn vị quân đội mới vào Kherson để chuẩn bị bảo vệ thành phố trước cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine. Tờ Guardian dẫn phát biểu của ông Budanov với tờ Ukraine Pravas rằng mệnh lệnh từ chính quyền Kherson do Nga thành lập là một phần của chiến dịch thông tin và thao túng thông tin. Vị quan chức này cho biết họ đang mang đi tiền mặt, máy chủ Internet rút nhân sự chính quyền. Tất cả những người không đi lại được, bị thương nặng đang được đưa ra ngoài thành phố. Họ đang cố gắng đưa những người có thể đi bộ ra khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt. Họ tiến hành chiến dịch thông tin, tạo ra ảo tưởng rằng tất cả đã giờ đến. Tuy nhiên thì ông Budanov cho biết, ở chiều ngược lại, Nga đưa các đơn vị quân đội mới đến Kherson và chuẩn bị sẵn các cơ sở phòng thủ trong thành phố. Theo ông, Moscow đang khẩn trương hành động vì lo sợ quân đội Ukraine có thể chiếm đập Kharkovka ở thượng nguồn Kherson và bao vây quân đội của họ trong thành phố. Họ hiểu rằng nếu ít nhất chúng ta kiểm soát được đập Kakhovka, con đường vận chuyển duy nhất đang hoạt động đầy đủ chức năng, thì họ sẽ phải đưa ra quyết định rất nhanh chóng hoặc là rất nhanh rời khỏi thành phố, hoặc họ có nguy cơ kết thúc trong tình huống giống như là các đơn vị của chúng tôi ở Mariupol trước đây. Ông Budanov nhận xét thêm, hiểu được tất cả điều này, họ đang chuẩn bị cơ sở để nếu cần thiết thì họ có thể ra khỏi đó rất nhanh. Tuy nhiên, hiện tại họ không chuẩn bị rút lui mà đang chuẩn bị phòng ngự. Trong khi đó, ông Sehi Klan, phó thống đốc lưu vong vùng Kherson do Kiev bổ nhiệm cũng cho biết họ đang tạo ra ảo tưởng rằng tất cả đã rời đi. Nhưng ngược lại thì họ đang đưa các đơn vị quân đội mới đến đó và chuẩn bị sẵn sàng ở các đường phố để phòng thủ. Kherson sẽ quyết định cục diện chiến sự Nga-Ukraine. Nếu Ukraine tái chiếm được Kherson Mục tiêu tiếp theo sẽ là Crimea. Đây là vấn đề mang tính chiến lược mà 8 năm qua kể từ khi chiếm được Crimea, Nga không hề cảm thấy an tâm. Kherson là thành phố phía nam Ukraine được báo hiệu sẽ trở thành chiến dịch ác liệt mà kết quả chung cuộc mang tính quyết định đối với đôi bên. Chính quyền tiếp quản Kherson của Nga đã ra lệnh di rời 60.000 dân, đồng thời tập trung lực lượng quân sự với mật độ dày đặc. Các cuộc di chuyển cấp tập và có tổ chức, ý đồ rõ ràng Song song với các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái từ Nga nhằm ngăn cản nỗ lực tiếp cận của binh lính Ukraine tới ngoại ô Kherson. Kherson là trung tâm kinh tế quan trọng như là chế tạo máy, công nghiệp tàu biển, thực phẩm và da dày. Là đầu mối vận tải liên hợp đường sắt, cảng biển, cảng sông kết nối trung tâm đất liền Ukraine đối với toàn bộ Biển Đen. Ngay từ đầu chiến sự Nga-Ukraine, quân Nga đã kiểm soát Kherson đây là một trong bốn vùng lãnh thổ mà ông Putin quyết định sắp nhập về Nga. Qua đó, Nga có thể cắt đứt đường tiếp cận kinh tế quốc phòng của Ukraine với Biển Đen. Chia cắt Kherson với chính quyền Kiev sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Ukraine. Điều này cũng sẽ cho phép Kremlin xây dựng một hành lang dứt liền đối với khu vực ly khai Transnistria của Moldova, nơi có một căn cứ quân sự lớn của Nga, tạo ra hành lang phòng thủ liên hoàn phía Tây Nam. Chuyên gia quân sự hàng đầu Ukraine Oleg Zadanov Phân tích Kherson là chìa khóa cho toàn bộ khu vực phía Nam. Điều này sẽ cho phép Ukraine nhắm đến các tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga. Do đó, Nga sẽ cố gắng giữ Kherson bằng mọi cách. Với Ukraine, nếu giành lại Kherson, đây sẽ là bàn đạp để Ukraine tấn công vùng lãnh thổ rộng lớn tiếp giáp với bán đảo Crimea, tái kiểm soát nguồn nước ngọt dẫn từ sông Dnieper và trung tâm năng lượng hạt nhân Zaporizhia. Tổng thống Zelensky đã đúng khi nói rằng nếu Mỹ không cung cấp cho Ukraine nguồn lực cần thiết để tái chiếm Kherson, thì cả Washington và Kiev sau này đều sẽ phải hối tiếc. Kherson nằm ngay bên bờ sông Dnep, ranh giới tự nhiên và là rào cản khiến quân Nga không thể vượt qua chiến trường miền đông từ Kherson. Con sông Dnep đóng vai trò nổi bật ở trong trận chiến khu vực, với nó phục vụ các chức năng quan trọng, giao cắt tiếp tế quân đội và dân thường, nước uống cho miền nam Ukraine và bán đảo Crimea. Do đó, Kherson chính là nơi có ý nghĩa quyết định cục diện chiến sự Nga trong mùa đông này. Thách thức của Ukraine trong trận đánh với Nga tại Kherson Trong khi Ukraine tiến quân về Kherson và tìm cách tránh các cuộc giao tranh dữ dội ở tại các vùng xung quanh thành phố chiến lược này, Nga được cho là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng Nga và Ukraine có thể đang chuẩn bị cho một trận đánh tại Kherson, thành phố lớn đầu tiên mà Moscow kiểm soát sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Khi các lực lượng Ukraine tăng cường tấn công vào khu vực, truyền thông Nga đưa tin Moscow đã bắt đầu sơ tán khoảng 60 người dân thường và nhân viên hành chính từ hữu ngạn sang tả ngạn sông Dnipro hoặc các khu vực khác để giữ an toàn cho người dân và cho phép quân đội hành động. Chiến thuật của Ukraine tại Kherson khi Ukraine giành quyền kiểm soát lại hơn 7.700 km vuông lãnh thổ vào mùa thu năm nay, các lực lượng của họ đã tuân theo một kế hoạch phù hợp với thế mạnh đó là tận dụng thông tin tình báo và vũ khí chính xác để đẩy lùi lực lượng Nga. Trong nhiều tháng qua, các lực lượng Ukraine đã tìm cách đẩy lùi lực lượng Nga ở Kherson trên bờ tây sông Dnipro bằng cách là sử dụng các hệ thống tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp. Với mục đích buộc Moscow phải rút lui về phía đông của con sông mà không phải tiến hành chiến đấu trong khu vực đô thị. Nga đã yêu cầu dân thường sơ tán khỏi Kherson do tình hình chiến sự leo thang nhanh chóng. Philip O'Brien, Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Andrew ở Scotland cho biết, khi mùa đông đến, bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ trở thành khó khăn hơn nhiều. Nếu Nga muốn giữ lại Kherson và sẵn sàng chiến đấu, họ có thể dễ gây khó khăn rất nhiều. Ông O'Brien nói, Nga sẵn sàng chiến đấu các thành phố bao gồm cả Mariupol và Severodonetsk trong nỗ lực kiểm soát những khu vực này. Trong khi đó thì Ukraine đang cố gắng tránh giao tranh ở vùng đô thị để không phá hủy cơ sở hạ tầng. Tại khu vực đông bắc của Kharkiv vào tháng 9, quân đội Ukraine đã chiếm giữ các ngôi làng xung quanh các thành phố Balaklia và Shevchenkovy, bao vây lực lượng Nga thành các nhóm nhỏ và buộc họ phải rút quân. Còn tại Izum, thành phố lớn nhất trong khu vực, Nga đã rút quân khi Ukraine tiến hành phản công. Tuy nhiên, ở Kupyan, một trung tâm giao thông quan trọng, Nga dường như không sẵn sàng từ bỏ. Giống như là Kherson, thành phố này nằm dọc theo một con sông và quân đội Ukraine không thể bao vây lực lượng Nga như ở những khu vực khác. Mặc dù sau đó Ukraine đã giành lại Kupyan, nhưng thành phố đã chịu thiệt hại nghiêm trọng. Kupyan là một nơi khá quan trọng. Nga sẵn sàng chiến đấu nhiều hơn để giành quyền kiểm soát. Mick một chiến lược gia quân sự và đồng thời là cựu tướng của quân đội Australia cho biết. Theo ông Ryan, Kherson không có tầm quan trọng chiến lược như là Kupyan, nhưng thành phố này có giá trị to lớn, có thể khiến Nga tăng cường chiến đấu vào đầu tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã tiến hành sắp nhập Kherson vào lãnh thổ Nga cùng với ba khu vực khác. Quân đội Nga đã tập hợp lực lượng ở Kherson đông đảo hơn nhiều so với ở Kharkiv. Một binh sĩ Ukraine đang chiến đấu trong khu vực cho biết Nga đã thiết lập các tuyến phòng thủ nhiều lớp với quân đội được huấn luyện và trang bị tốt. Trận đánh lớn của Nga và Ukraine tại Kherson Mặc dù các quan chức Nga thừa nhận rằng các điều kiện chiến đấu ở phía tây Dnipro rất khó khăn nhưng họ không có ý định nhượng bộ thành phố này. Kirin Shemusov, phó lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm ngày 23 tháng 10 cho biết, Nga đã ổn định tiền tuyến và đang chuẩn bị cho cuộc xung đột vào mùa đông. Việc tăng cường tiếp tế, vũ khí và thiết bị của Nga vẫn đang tiếp tục. Ông Shemusov nói, còn nhà phân tích quân sự Ukraine Oleg Zadanov nhận định rằng Nga sẽ cố gắng giữ Kherson bằng mọi cách bởi vì đây là chìa khóa quan trọng cho toàn bộ khu vực phía Nam. Trong khi đó, Ukraine giành lại Kherson sẽ tạo tiền đề cho việc giành lại khu vực Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát và các khu vực khác ở phía Nam. Ngoài ra, việc giành lại quyền kiểm soát Kherson cũng có nghĩa là Kiev có thể cắt nguồn cung cấp nước cho Crimea một lần nữa. Giới chức Ukraine cho biết, Nga đang chuẩn bị cho các trận đánh trên đường phố tại Kherson. Trung tướng Ben Hudgis, cựu trưởng huy quân đội Mỹ tại châu Âu cho rằng, dù Ukraine không muốn bao vây Kherson, nhưng tại một số thời điểm thì họ không thể để lực lượng Nga ở lại thành phố. Còn Thiếu tướng Edward Domen, cựu giám đốc hậu cần và kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết sẽ có một khoảng thời gian rất ngắn để Ukraine có thể tận dụng vị thế hiện tại của mình trên chiến trường. Họ cần tận dụng động lực của mình trước khi mùa đông đến. Thời tiết mùa đông có thể làm suy giảm khả năng chuyển và gây khó khăn cho việc vận chuyển nguồn cung nhân lực và vật tư. Ông Domen cho hay. Mikola Biliskov, Nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine cho biết, thành công của Ukraine tại khu vực Kharkiv đã giảm thiểu một số áp lực phải đạt được tiến bộ ở những khu vực khác trước khi mùa đông tới. Các cuộc phản công của Ukraine giúp đảm bảo việc phương Tây tiếp tục gửi vũ khí khi Ukraine có thể chứng minh rằng nếu được trang bị phù hợp thì Kiev có thể đẩy lùi lực lượng Nga. Có ít sự cấp bách về mặt chiến lược hơn đối với Kherson. Chúng tôi đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Ukraine có thể chiến đấu mạnh mẽ bất chấp việc thiếu hụt vũ khí hạng nặng.